cô lớn thành tài mẹ vui quý vị ơi thật đúng là vỗ tay không phải mất tiền vỗ tay là để động viên kịp thời một tràng pháo tay như thế xin được chúc cho hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình cùng đón và đưa dâu trong ngày vui năm nay quý đường thượng lộ bình an sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình đó là đưa con đưa con đưa xây dựng hạnh phúc gia đình của mình trong khoảng hai em thì chúng ta cũng vừa lại vừa ghi lại những khoảnh khắc hành sự này dạ vâng sau khi gia đình chúng tôi